Xin chào quý vị và các bạn Thì à, cũng rất là lâu rồi Em cũng chưa quay giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái à, miếng đất ừ, Thì ngày hôm nay là cũng là ngày mùng 10 Vừa Tết Thì à, cũng kính chúc quý vị và các bạn có một năm mới thì Luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống Thì hôm nay em đang đứng tại xã Tân Long để chuẩn bị quay cho quý vị và các bạn một cái à, căn nhà nhà nóc thái nha quý vị căn nhà rất đẹp nằm trên mặt tiền đường bê tông đây Đó. thì à, xung quanh là dân ở rất đông nha quý vị từ đây thì chúng ta đi ra xã rồi à, xã Tân Long này, trường học bưu điện cũng rất là gần chợ thì khoảng tầm à, hơn 100 mét Đó đây là em quay dùm miếng đất chính chủ quý vị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ liên lạc vào số điện thoại của chủ đất em để ở cái phần ờ, mô tả nhé cái miếng đất của chúng ta ở đây thì có bề ngang là 25 mét nha nở hậu và chiều dài vào thì gần 130 mét căn nhà này thì cũng ờ, mới xây đây căn nhà Thái rất đẹp ở đây thì à, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu mà nghỉ dưỡng thì à, có thể mua và ở luôn à, cái miếng đất của chúng ta thì nằm cách đường DT 750 khoảng 50 mét nha quý vị thuộc xã Tân Long huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương cách quốc lộ 13 khoảng tầm à, hơn hai cây số bây giờ em sẽ đi vào bên trong nhà quay cho quý vị xem đây thì à, căn nhà này là nhà nóc Thái có một phòng thờ bốn phòng ngủ và hai toilet nha quý vị đây là cái phòng khách nè phòng khách rất là rộng cửa làm bằng cửa gỗ hết nha thì à, chủ nhà do kẹt nợ nên bán đó thì à, quý vị nào à, mua thì sẽ để lại toàn bộ bên hông thì à, có làm mái rồi rất là mát và rộng quý vị nào có nhu cầu thắc mắc về sổ sách hay gì á về giá cả thì cứ gặp trực tiếp chủ để thương lượng nha chủ đất kêu miếng đất này là 7 tỷ đó đây là anh chủ này do à, kẹt nợ nên anh bán ở phía bên hông nhà căn nhà rất là rộng căn nhà này thì 4 phòng ngủ phía sau thì à, quý vị thấy đây là trước có chuồng heo nhưng mà nay không có nuôi nữa ha và một cái vườn tràm tổng cái diện tích miếng đất này là hơn à, hơn 3.000 mét vuông một tí xíu nha hơn 3.000 đất khá là bằng đẹp luôn quý vị nào mà chúng ta mua làm vườn ở dưỡng thì à, rất là đẹp dân cư đông đúc và gần trường học chợ đây thì à, sát trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 luôn nha các bạn dân ở sát bên đông hai toilet À, số điện thoại à, của chủ nhà thì em cũng để luôn trên cái cái, cái à, video á quý vị xem và chúng ta cứ liên lạc vào đó ha thì cũng nhân đây cũng Xin à, quý vị khi xem video mà có nhu cầu mà chúng ta bán đất á, thì có thể liên hệ em. Em sẽ hỗ trợ quay à, video bán đất cho quý vị ha. Anh này anh à, có cái nghề làm tiểu cảnh Bonsai á. Em ra phía trước em quay và sơ sơ cái bonsai cho quý vị xem, rất đẹp luôn. Đó. đây là cái dàn bonsai của ảnh nha rồi xin cảm ơn ờ, quý vị và các bạn rất nhiều à, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo